gian gần đây, Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6192 của luật Việt Nam liên tục nhận được cuộc gọi của khách hàng nhờ tư vấn liên quan đến vấn đề lừa đảo qua mạng. Alo, luật Việt Nam xin nghe. Do bí tiền làm ăn nên em có đăng ký vay 200 triệu qua app. Em nhớ là đã nhập đúng thông tin, nhưng hệ thống báo lỗi là số tài khoản ngân hàng của em bị thiếu mất một số. Bây giờ phải chuyển khoản cho họ 10 triệu để xử lý hồ sơ và giải ngân tiền. Em cũng đã nộp tiền như yêu cầu, nhưng mà hệ thống vẫn tiếp tục báo lỗi và nhân viên bên họ nói là phải chuyển thêm 5 triệu nữa. Em thấy hơi đáng ngờ, đây có phải là lừa đảo không ạ? À? Bây giờ tiền đã về tài khoản trong app, nếu em không lấy được tiền thì hàng tháng em có phải trả nợ không? Đây chính xác là một chiêu thức lừa đảo bạn nhé. Sẽ chẳng có số tiền nào giải ngân đến tài khoản ngân hàng cá nhân của bạn cả. Dù bạn có chuyển bao nhiêu tiền theo yêu cầu của hệ thống thì app vẫn sẽ báo lỗi nếu không phải lỗi sai số tài khoản thì cũng là sai nội dung chuyển khoản hoặc ngân hàng bị dính nghi án rửa tiền cần nộp tăng số tiền bảo lãnh để làm sạch giao dịch. Nhân viên tổng đài bên họ sẽ liên tục gọi điện yêu cầu bạn chuyển thêm tiền để làm hồ sơ giải ngân. Lúc này, nếu chuyển tiền tiếp thì bạn chỉ mất tiền chứ không hề được giải ngân. Do đó, bạn cần dừng ngay việc chuyển tiền cho bên kia nếu không muốn bị lừa thêm tiền. Để bạn không bị hoang mang về vấn đề trả nợ khi tiền đã được chuyển về app, luật Việt Nam cũng thông tin cho bạn được biết, bạn chỉ có trách nhiệm trả nợ nếu tiền đã được chuyển giao cho bạn, tức tiền là chuyển về tài khoản ngân hàng cá nhân của bạn. Trường hợp tiền chuyển về app và bạn không thể rút ra được thì đó vẫn thuộc quản lý của công ty tài chính sở hữu app nên bạn không có trách nhiệm phải trả nợ. Trường hợp bị lừa đảo kiểu này, để lấy lại số tiền đã mất, bạn cần nhanh chóng trình báo và cung cấp thông tin cho cơ quan công an bạn có thể đến trực tiếp công an xã, phường, nơi mình cư trú hoặc gọi điện đến đường dây nóng 113 hoặc số hotline 069 219 4053 của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Cục Cảnh sát Hình sự để tin báo về tội phạm lừa đảo qua mạng tình cờ thấy một đoạn quảng cáo trên Facebook tuyển dụng cộng tác viên chốt đơn ảo cho Shopee với mức hoa hồng lên đến 10%, nên em đã nhắn tin hỏi thì có một chị xưng là nhân viên Shopee kết bạn Zalo và hướng dẫn cung cấp thông tin và số tài khoản ngân hàng để cấp mã cộng tác viên sau đó gửi link các sản phẩm của Shopee để thanh toán và được hoàn tiền. Ban đầu em có hơi nghi ngờ, nhưng chị đó đã gửi cả ảnh căn cước công dân của chị ấy cho em, nên là em đã tin tưởng và thực hiện theo. Với hai nhiệm vụ đầu tiên, sau mỗi lần đơn hàng được thanh toán thì em được hoàn tiền lại với số tiền gốc cộng với mức hoa hồng là 10%. Nhưng đến nhiệm vụ thứ ba thì họ không hoàn tiền nữa và yêu cầu thanh toán tiếp nhiệm vụ thứ tư thì công ty mới hoàn tiền một lần. Em cũng làm theo mà hệ thống vẫn không hoàn tiền. Chị nhân viên Shopee kia lại yêu cầu thanh toán tiếp một đơn nữa thì mới được nhận tiền gốc và cả hoa hồng ba đơn. Em có nên tiếp tục làm theo như lời chị kia không ạ? À? Đây tiếp tục là một chiêu trò lừa đảo với đối tượng nhắm tới chủ yếu là những người trẻ hoặc những người phụ nữ nuôi con nhỏ, không có việc làm, có nhu cầu bán hàng hoặc tìm kiếm việc online để tăng thu nhập. Công việc cộng tác viên được quảng cáo vô cùng đơn giản, dễ thực hiện bởi chỉ cần có smartphone mà thu nhập lại cao nên nhiều người đã mắc bẫy. Bạn sẽ được bên kia hoàn tiền nhanh chóng sau 1 đến 2 nhiệm vụ đầu để tạo lòng tin rồi bắt đầu lừa đảo từ các đơn sau. Tiếc số tiền chốt đơn trước đó nên nhiều người cố thực hiện thêm nhiệm vụ để lấy lại số tiền bỏ ra. Tuy nhiên, chẳng có đồng tiền nào ra đi rồi mà trở lại túi của bạn nữa. Khi bạn nhận ra mình bị lừa và đòi bên kia trả lại tiền thì họ sẽ chặn điện thoại, tin nhắn của bạn. Do đó, bạn nên dừng ngay việc thực hiện nhiệm vụ chốt đơn ảo cố gắng thu thập thông tin của bên kia càng nhiều càng tốt để làm bằng chứng sau này ra trình báo công an. Nếu không tiện ra công an xã, phường, nơi cư trú để tố giác lừa đảo, bạn có thể gọi điện đến đường dây nóng 113 của cơ quan công an hoặc gọi đến số hotline của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với số 069 219 4053. Hôm trước em bị kẻ xấu hack nick Facebook, sau đó nhắn tin cho rất nhiều bạn bè và người quen để vay tiền. Có không ít người quen của em đã chuyển tiền vào số tài khoản của đối tượng lừa đảo cung cấp. Em hoàn toàn không biết về việc này cho đến khi có người quen gọi điện hỏi tại sao lại cần vay nhiều tiền như thế. Bây giờ em và những người quen đã bị lừa, cần làm gì để đòi lại tiền à? Hình thức lừa đảo kiểu này xuất hiện khá phổ biến, lợi dụng lỗ hồng bảo mật các đối tượng lừa đảo có thể biết về công nghệ và thành công hack nick Facebook của người dùng, rồi nhắn tin cho người quen của người dùng đó để vay tiền. Nhiều người do chủ quan không xác minh lại với chủ Facebook mà đã vội chuyển tiền cho kẻ xấu, biến mình trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo. Để lấy lại tiền trong trường hợp này, bạn và người quen cần đến cơ quan công an để trình báo về việc mình bị lừa, cung cấp thông tin về số tiền và số tài khoản ngân hàng mà bạn chuyển đến. Các đoạn chat trao đổi về việc vay tiền của mình với bên lừa đảo để các chiến sĩ công an có thể tìm ra đối tượng lừa đảo và lấy lại tiền. Trên đây là một số thủ đoạn lừa đảo qua mạng phổ biến mà bạn nhất định phải biết để tránh sập bẫy rồi mất tiền oan. Nếu thấy nội dung video hữu ích với bạn, đừng quên bấm đăng ký kênh Luật Việt Nam và bật chuông thông báo bạn nhé!